Chào bạn, tôi là Lê Thanh Hải và công việc hiện tại của tôi đó là chuyên tư vấn và triển khai xây dựng hệ thống marketing cho các bot kinh doanh online và hiện tại tôi đang trực tiếp đồng hành tư vấn và triển khai cho 30 bot hệ thống lớn mạnh và trong cái video này tôi muốn chia sẻ với bạn à, một cái điều vụ rất là quan trọng của một cái hệ thống kinh doanh online có rất là nhiều người họ nhắn tin với tôi và họ muốn là họ xây dựng hệ thống mà họ không biết bắt đầu từ đâu hoặc là có rất là nhiều người họ nhắn tin với tôi là ờ, họ không biết làm sao để tuyển sỉ hoặc là có những người họ tâm sự là họ tuyển được sỉ vào nhưng mà à, trong thời gian ngắn sỉ của họ lại rời bỏ họ đi thì trong cái video này tôi muốn uh, chia sẻ các bạn một cái bí quyết một cái điều mà sẽ giúp cho các bạn khi mà các bạn muốn xây dựng hệ thống thì đây là cái việc quan trọng nhất các bạn cần phải làm khi mà các bạn muốn tuyển sỉ thì đây là cái việc quan trọng nhất của các bạn cần phải làm đó chính là các bạn cần phải tạo ra một cái quy trình 7 ngày ra đơn cho người mới bắt đầu Các bạn ghi lại đi ạ Tôi tạo ra quy trình 7 ngày ra đơn cho người mới bắt đầu Đây là một cái quy trình quan trọng nhất của một hệ thống Cần phải có Trước khi bạn tuyển người khác vào kinh doanh cùng với bạn Thì bạn cần phải tạo ra một quy trình làm sao để trong vòng 7 ngày khi mà họ nhập sản phẩm của bạn về và họ sẽ bán được ra đơn Khi bạn muốn xây dựng hệ thống thì bạn cũng phải tạo ra quy trình này Đó, và cái quy trình này nó sẽ giúp cho những người mà họ mới bắt đầu công việc kinh doanh online của bạn họ chưa biết gì cả họ là những mẹ bỉm sữa họ là những sinh viên họ là những nhân viên văn phòng họ đang làm công việc gì đó ngoài kia và bây giờ họ bắt đầu công việc kinh doanh của bạn cùng với bạn thì làm sao trong vòng 7 ngày họ có thể bán được những đơn hàng đầu tiên 5 đơn hàng đầu tiên 10 đơn hàng đầu tiên trong vòng 7 ngày là họ phải bán được hàng thì họ mới có năng lượng thì họ đi cùng bạn họ mới có niềm tin thì họ bán tiếp cùng bạn bạn hình dung ra cái điều mà tôi chia sẻ không ạ thì tôi sẽ chia sẻ với bạn cái cách làm sao để bạn có thể tạo ra một cái quy trình 7 ngày ra đơn hiệu quả nhất ai áp dụng cũng thành công thì khi đó bạn sẽ nhân bản hệ thống rất dễ dàng khi bất kỳ một ai vào hệ thống của bạn họ cũng áp dụng quy trình 7 ngày ra đơn và họ đều bán được hàng và họ cảm thấy rất vui sướng và họ lại à, có năng lượng để họ bán hàng và sau đó họ lại đi tuyển thêm người khác và sau đó họ lại bàn giao cho người đó cái quy trình 7 ngày ra đơn này và tất cả mọi người đều áp dụng thành công cái quy trình 7 ngày ra đơn này thì hệ thống của bạn sẽ nhân bản lên rất nhanh thì để làm sao chúng ta có thể tạo ra quy trình 7 ngày ra đơn cho người bắt đầu hiệu quả nhất thì tôi sẽ chia chia sẻ với bạn cái cách để bạn có thể tạo ra Đầu tiên 7 ngày khi mà khách hàng họ mới nhập hàng sản phẩm của bạn họ mới quyết định kinh doanh cùng với bạn bạn mới ship hàng gửi hàng cho họ thì có rất là nhiều những hệ thống họ sai lầm đó là khi mà họ gửi hàng cho cho khách hàng gửi hàng cho cái sỉ tiềm năng sỉ mới của chúng ta thì cái người sỉ đó ngay lập tức đăng sản phẩm lên khoe là em kinh doanh sản phẩm này mọi người mua cho em nhé và và rất là nhiều người họ không thích điều đó và họ sẽ không mua hàng nếu như mà bạn ngay lập tức mà nhận sản phẩm về và bạn đã đăng bán đấy là một cái sai lầm thứ nhất mà bạn cần phải làm theo cái quy trình từng bước cái bước đầu tiên đó là bạn phải sâu ra được cái hình ảnh bạn đã trải nghiệm sản phẩm này thành công thì cái bước đầu tiên đó là bạn có thể đăng một cái status ví dụ như bạn bán một sản phẩm làm à, trắng da chẳng hạn thì bạn sẽ đăng một status là Ôi dạo này mùa hè rồi đi biển da bị sạm quá Có chị em nào có sản phẩm trắng da nào hiệu quả không thì hãy comment vào đây Đó thì rất là nhiều người họ họ sẽ quan tâm đến cái cái cái vấn đề là trắng da Sau đó thì bạn là status thứ hai bạn có thể làm là Ô mình mới chọn được một sản phẩm rồi Đó bạn chụp ảnh bạn cùng sản phẩm và bạn tăng cái tên uh, của cái người mà đã cung cấp sản phẩm cho bạn sau đó thì bạn sẽ quay một cái video là à, ngày hôm nay thì mình sẽ trải nghiệm cái sản phẩm này buổi đầu tiên mọi người sẽ xem là trong vòng những thời gian tới có điều gì thay đổi không nhé đó bạn phải sâu ra cái hình ảnh mà bạn trải nghiệm sản phẩm này thành công đó thì trong quá trình mà bạn đăng như vậy thì lại có rất nhiều người họ quan tâm thì bạn mới đăng một cái status là à, khi mà em sử dụng sản phẩm này rất hiệu quả thì cũng có khoảng 3 người đang hỏi mua cùng sản phẩm này rồi thì còn hai suất nữa để để chúng ta có thể mua mua chung với nhau thì sẽ được giá rẻ thì còn ai cũng muốn mua chung không thì mọi người sẽ comment là ờ chị mua với chị mua với thì thì trong vòng thời gian 7 ngày đó bạn áp dụng cái quy trình này thì chắc chắn bạn sẽ có những cái đơn hàng đầu tiên và tiếp theo đó là trong vòng 7 ngày này thì bạn có thể làm một cái tuyệt chiêu thứ hai Vừa nãy tuyệt chiêu đầu tiên tôi chia sẻ bạn đó là tuyệt chiêu mua chung Làm sao để để mình sâu ra hình ảnh mình trải nghiệm sản phẩm này thành công Và rất nhiều người cũng muốn thành công giống như mình và họ đã quyết định gom nhau lại để mua chung cùng với mình để được giá tốt Cái tuyệt chiêu thứ hai đó chính là tuyệt chiêu gọi điện mở hàng may mắn Cái tuyệt chiêu gọi điện mở hàng may mắn sẽ giúp cho các bạn tiếp cận với những người thân thiết xung quanh gần gũi của bạn để mà họ sẽ là những người mở hàng đầu tiên mua mua sản phẩm của bạn tuyệt chiêu mở hàng may mắn thì bước làm như sau đó là đầu tiên bạn hãy ngồi lại và viết ra 10 tới 20 những cái người thân thiết bạn bè cấp 2, cấp 3 cô dì chú bác rất là thân thiết gần gũi của bạn và xem rằng là ai trong số họ đang có nhu cầu sử dụng sản phẩm bạn hoặc là ai đang hoặc là bạn bè người thân của họ ai có nhu cầu sử dụng sản phẩm của bạn thì khi đó bạn sẽ gọi điện gọi điện mở hàng may mắn kịch bản gọi điện thứ nhất đó là bạn sẽ làm quen làm ấm lại mối quan hệ với họ lâu rồi không gặp hỏi thăm họ thì khi bạn trước khi gọi điện với họ thì bạn sẽ vào Facebook của họ để bạn xem một lượt là thời gian gần đây họ đang có những cái thay đổi gì họ mới đi du lịch ở đâu họ mới uh, làm cái điều gì mới thì bạn sẽ kể bạn sẽ nói chuyện lại tập trung vào cái điều mới đó và và khi bạn làm quen bạn làm ấm rồi thì bạn sẽ làm cái bước tiếp theo đó bạn sẽ kể cái câu chuyện bạn đã sử dụng sản phẩm này thành công đó bạn sẽ kể lại câu chuyện bạn đã sử dụng sản phẩm này thành công và bạn sẽ làm một việc nữa đó là bạn tâm sự là khi mà sử dụng sản phẩm này thành công và bạn đã quyết định kinh doanh sản phẩm này và ngày hôm nay là ngày mở hàng của bạn và bạn và người đó rất là hợp tuổi với nhau cho nên là rất là muốn người đó có thể uh, mua một sản phẩm để lấy may và và khi đó thì người đó rất là khó để từ chối bạn khi mà bạn là người thân bạn là bạn bè bạn là người rất là yêu quý của họ thì bạn có thể có một câu chốt là uh, họ lấy một hay là hai sản phẩm thì khi đó thì họ có thể bảo là ơ thôi cho ta một sản phẩm thì như vậy là là bạn đã có được một đơn hàng đó và bạn hãy áp dụng cái quy trình 7 ngày ra đơn cho người bắt đầu này và chắc chắn chắc chắn là ai áp dụng quy trình này thì đều đều rất là thành công đều rất là hiệu quả và chắc chắn là bạn áp dụng cái kịch bản gọi điện mở hàng may mắn thì bạn sẽ bán được những đơn hàng đầu tiên chỉ có điều đó là bạn không làm thì sẽ không có kết quả gì cả còn rất nhiều hệ thống tôi tư vấn cho áp dụng cái quy trình 7 ngày ra đơn cho người bắt đầu này thì họ đã đều áp dụng rất thành công họ đã áp dụng vô cùng hiệu quả và họ họ đã bán được rất nhiều hàng thông qua chiến lược mua chung hoặc là chiến lược mở hàng may mắn ngoài ra thì còn rất là nhiều chiến lược khác mà bạn hãy áp dụng để làm sao trong 7 ngày đầu tiên những người nhập hàng của bạn họ phải ra được đơn hàng thì thì chắc chắn là hệ thống của bạn sẽ rất là nhân bản nhân bản đó hãy ghi nhớ cái Video ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với bạn cái từ khóa một cái quy trình quan trọng nhất của một hệ thống là quy trình 7 ngày ra đơn cho người mới bắt đầu. Đây là cái điều mà bạn cần phải tạo ra trước khi bạn làm bất kỳ cái điều gì tiếp theo. Và cảm ơn bạn đã xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Hãy hãy đăng ký kênh YouTube của Hải để lắng nghe những cái chia sẻ về kinh doanh online vô cùng thực chiến và sẽ giúp bạn tạo ra kết quả ngay lập tức. Xin chào.